Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh à, Bất động sản nhà đất Hà Nội à, Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà lô góc tại tổ 16 phường yên Nghĩa Đây các bạn có thể nhìn thấy hiện tại tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà Ngôi nhà này à, nằm ở vị trí lô góc hai mặt thoáng Nên là rất là sáng Đây là phần ngõ vào của ngôi nhà Rộng 2,8 à, m và cách khoảng 20 mét là ra đường ô tô và ở ngoài thì thông thoáng đi thoải mái xe đi qua thoải mái và bên trong này là còn một ngõ nữa đây là phần bên ờ, cạnh của ngôi nhà đây và chúng ta sẽ đi vào phần phía cửa ngôi nhà về phần phía cửa ngôi nhà thì hiện tại là được làm ờ, từ cửa hai lớp bên ngoài là cửa sắt phun sơn tĩnh điện này các bạn có thể này, nhìn thấy và bên trong là có một lớp cửa nhôm kính nữa à, về phần à, mặt tiền của tầng một ngôi nhà thì đều được chúng tôi úp à, đá granite và phía trên là sơn đây, các bạn có nhìn thấy mặt tiền đây và tiếp theo đây là tầng 1 à, của ngôi nhà hiện tại là chúng tôi đang ờ, trong quá trình hoàn thiện nên là vẫn đang để một số đồ đạc ở bên này về tầng 1 của ngôi nhà thì uh, hiện tại uh, chúng tôi để làm phòng khách phụ và phòng ăn phòng bếp đây các bạn có thể đây đây là phần bếp này tủ bếp uh, đều làm từ gỗ thịt gỗ sồi nga và bên trên là mặt đá Đây. này là chậu bếp này inox 304 hàng nhập khẩu các bạn nhé đây là không gian của phòng à, ăn và phòng bếp các bạn nhìn thấy từ ngoài là chính là à, phòng khách phụ và chỗ để xe à, và đặc biệt ngôi nhà này thì sau đó có thêm một cái à, không gian để làm tiếng trời rất là sáng và một cái sân ờ, có thể làm đồ tươi sống được đây các bạn có nhìn thấy như trên rất là thoáng hiện tại ngôi nhà này chúng tôi ờ, chưa lắp điện nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là ánh sáng là rất là đầy đủ rồi ở tầng 1 này thì ờ, hiện tại là chúng tôi có thêm một nhà vệ sinh phụ nhà vệ sinh phụ này thì hiện tại là chúng tôi chưa lắp gì cả nên thưa sẵn sẽ có đó một cái à, bồn cầu một vòi xịt vòi rửa và bên trong có hệ thống máy bơm này về phần à, tiếp theo là phần cầu thang đây cầu thang thì à, hiện tại là mặt bậc và bậc của bậc đều làm từ đá là tự nhiên và phần tay vịn đây các bạn nhìn thấy này là là làm từ gỗ tròn tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại được ờ, thiết kế là một phòng khách đây là không gian của phòng khách này thiết kế lệch tầng này là nhìn từ trên này xuống là không gian tất cả không gian của tầng 1 được bên này là cửa sổ phía bên sườn này cửa sổ với đằng sau và phía đằng trước đây là một phòng ngủ cũng đang trong quá trình à, sơn và lắp thiết bị rất là sáng bên này là một nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh thì hiện tại chúng tôi sẽ có hệ thống bồn cầu, à, hệ thống lavabo, à, gương, à, vắt treo các bạn nhé. Và tiếp theo đây là chính là tầng 3 của ngôi nhà. Trên tầng 3 của ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi sẽ ừ, chia làm hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ phía bên ừ, đằng sau đây. Cũng bao gồm à, như các tầng dưới thôi. Hai cửa sổ hai bên cửa sổ thì tất cả đều được làm từ cửa nhựa là thép cửa cách âm có đầu chờ của điều hòa và đây là cửa thông phòng cửa thông phòng thì sẽ là là khuôn trò và cánh hình dâu và bên này là một phòng ngủ của phía trước đây đây các bạn nhìn ngắm từ không gian không, không phía ngoài vào đầy đủ đồ chờ và ổ dây mạng ổ điện cắm và hệ thống ờ, đèn chiếu sáng bên này một nhà vệ sinh bao gồm các thiết bị như ờ, vừa rồi tôi nói thôi trên đây là tiếp theo lên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì à, được chia làm hai phần một là phòng à, thờ và một sân phơi cái bên này là chính cái phòng thờ đấy và đây là phía ngoài sẽ là sân phơi khu vực ờ, rất là đông dân cư à, tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 35 mét vuông xây 4 tầng à, được tổng được 3 phòng ngủ và vị trí nằm ở ngay tổ 16 phường Yên Nghĩa gần trường mầm non và trường cấp 1 ngõ rộng 2,8 mét ô tô đậu cách nhà khoảng 20 mét hiện tại à, giá chào bán là chúng tôi đang chào bán là 1 tỷ 450 triệu ngoài ra ở khu vực này hiện, hiện tại bên công ty tôi có xây một thêm một vài vị trí nữa nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể đăng ký kênh và theo dõi để được nhận thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại